à. bán số cô cũng đi bán giấy số dạ. mình uh, bán hồi xưa là mình ở mình nên rồi bán là tự trả tiền nhà rồi luôn dạ. hả dạ rồi uh, một ngày lúc trước cô bán được bao nhiêu thu nhập á năm chục tờ năm tờ dạ. cái cái người mà con cô á cái người mà bỏ đi á con mỹ đó à không không về thăm cô luôn hả nó nhắn nó nói nữa bác có chết tiền nên kêu nó nhắn trong sớm này vậy đó Vâng, bạn nhà bạn bây giờ cô ngồi nằm không? Cô ngồi được. Cô cô cô ngồi giờ con mình ngồi dạ. giờ mạnh rồi đó. Khỏe rồi đó. Cô chú anh chị và các bạn lại là Phước đang có mặt tại à, bệnh viện y học cổ truyền à, một lần nữa để à, ghé À, đưa cô nội xuất viện với à, hoàn cảnh của cô thì à, như các bài trước Phước đã đăng á, là cô bị nằm liệt à, 6-7 tháng và không có ai chăm sóc và bị bỏ rơi thì hôm nay thì cô đã sau gần một tháng điều trị thì cô đã khỏe và có thể đi lại được đây ạ à, giờ thì à, cô à, đã đi được rồi nhưng mà còn hơi yếu ha nhưng mà tốt hơn hồi xưa rất là nhiều bây giờ thì có thể di chuyển được à, dạ đây thì bây giờ đã về tới à, nhà rồi giờ khỏe hả cô tự đi vô được rồi đó nữa vệ sinh được rồi đó à, dạ kính ờ, thưa ờ, cô chú anh chị với ờ, quý mạnh thường quân thì cũng sau một tháng điều trị thì bây giờ thì cô nội cũng đã xuất viện và cũng đã về nhà à, và tình trạng hiện tại là cô chỉ còn ê tí xíu cũng có thể di chuyển và đi lại được à, và phước xin tổng kết báo cáo luôn là tổng cộng số tiền là hôm trước như Phước đã thông báo là đã quy động được ờ, vận động được cho cô của quý mạnh thường quân gửi là 9 triệu 150 50 ngàn à, và tổng chi phí của ờ, cô nhập viện là 9 triệu uh, ờ, 550 ngàn đến xuất viện và tiền ăn uống rồi luôn là 9 triệu 550 ngàn thì nó cũng đã uh, thông qua phần đó à, thì không sao thì à, thôi như hôm nay à, cô đã về thứ nhất là cũng à, mừng cho cô vì đã à, bình phục và hồi phục hồi phục được sức khỏe thì à, cô có thể nghỉ à, dưỡng khoảng một tuần nữa thì cô có thể đi bán vé số được à, sẵn đây thì phước sẽ gửi cho cô thêm là một triệu để cô có thể làm vốn à, sau khi mà nghỉ dưỡng xong thì để đi bán đây dạ con gửi dạ, cô dạ, dạ. và kèm dạ và kèm theo đó là phước sẽ gửi thêm cho cô là gạo với lại à, của à, hàng tiêu dùng để cô có thể à, nấu cơm và ăn bình thường đây à, cũng cảm ơn quý mạnh thường quân đã đồng hành cùng phước gửi hỗ trợ cô trong cả tháng nay cô dạ. có gửi lời gì không dạ thưa kể lời thăm thường quân vì đứng được ha đi được dạ, cũng mừng cũng đỡ cảm ơn thường quân nhiều dạ rồi à, cảm ơn à, chào à, cô dạ. chú anh chị và các bạn hẹn à, cô chú anh chị và các bạn ở video sau dạ, dạ xin chào ạ cảm ơn nhiều giữ gìn sức khỏe hai con dạ, dạ. rồi dạ. À,